What's that now? Don't like the cold? Can't stand today. We have a ritual to perform, you and I. Rồi chào mọi người đến ờ, với channel của mình nha <clears throat> Chúc anh em là con uh, Horizon Zerodor Cái chữ đó đúng khó đọc luôn, tôi đọc hoài vẫn sai <laughs> Ở đây nó đang uh, ờ, chạy cái trailer anh em coi nó hơi hơi hơi lắc lắc hơi giật giật là do chưa chỉnh đồ quả xuống nha đồ quả con này hơi khá là cao á Em nhìn cái màu là cũng biết rồi, tôi chưa dính đồ họa xuống Do là mình chưa có chơi chắc cũng không sao Tại con này mới đồ vô là nó chơi Vô đồ họa luôn À Đó cái thế giới này thế giới tất cả những con thú đều là máy móc hết Coi đó con hưu cao cổ đó Mình phải đi săn It is one thing ông này dẫn mình đi săn vừa dẫn mình đi săn vừa giới thiệu cái thế giới này cái nhỏ trên lưng là là nhân vật chính á anh em chắc uh, coi game nhiều hoặc là chơi game nhiều các cũng biết con này rồi phải uh, ờ, nó hết cái loại này đi rồi tôi sẽ nói sơ về cốt truyện cho anh em coi dễ hiểu hơn nếu ai mà chưa biết con này còn ai biết rồi thì ờ, cứ coi thôi ai Nhi, thấy con này game này đẹp không? Em thấy con à, con game này ờ, màu sắc làm sao? Ai đây? Bà nào đây? Ừ, chắc ờ, trưởng làng quá, già làng. giống y trong phim luôn ờ. không có quỳ ba không cho mình quỳ We are outcasts. You by choice, and she, well... <laughs> I am a high matriarch, Ross. Oh. I bless whom I choose. Then you honor us. Yes, yes, now go, and be ready to declare. Go! để đừng nó dục xuống dưới nha oh, kiểu làm một cái nghi thức để uh, để chúc bình an cho con con con bé chúc phúc á đặt tên lại đặt tên Aylor con bé tên là Aylor Aloy and so her name is blessed. Stop this at once. What have you done? nao nào đây? I've blessed the naming of a child. Stubborn woman, you call that curse a child? What did she tell you about his birth outcast? Answer! I've done only what you asked. To raise it, yes. We said nothing of love. Enough. And you I know my duty to them. Khóc rồi. To you. Without consultation. I'm here. And wherever you go, I will follow. Ừ. Nói là con bé mai mốt là lớn có đi đâu thì ông ờ, vẫn ờ, dõi theo. Ông vẫn kêu theo dõi con con bé. An ủi nó. Rồi vô game. Horizon Zero Dawn Ok Về đây Để tôi set up lại Để set tên lại Đồ quả cao lắm Đồ đồ đang chơi tắt máy Thấy chưa Thấy ghê không Lô hết Tôi tắt độ bóng luôn hết rồi full nó nốt của tôi gần à, ba ba mươi bảy nè ba mươi bảy ờ, ờ, ba ghi bảy mà cái máy tôi nó chỉ có 6 ghi thôi anh em thấy nó để không custom này là để một cái là 4 ghi hai lên xuống ba ghi bảy thôi play dép yep. thấp thấp xuống để cao quá là chim này. đang chơi nó tắt luôn thôi được rồi nếu mà đang chơi mà nó nó tự tắt là anh em hiểu rồi đó hiểu hả nhi game nặng quá con này rất là nặng luôn mình coi cái màu nó là biết rồi ta không thấy comment ta à? hát ra vô lại coi Hình như mới có một comment của Nhi thôi Nó cho mình chơi theo kiểu này Ultra hát là cực kỳ khó không Very hát là rất khó hát là khó Trung bình Giải Story là theo theo câu chuyện thôi Bình thường tôi hay chơi là theo kiểu mà dễ nhất Rồi <laughs> bữa nay mình easy đi Thôi lớn rồi nè 6 năm rồi 6 năm sau rồi Đây lo Con bé lớn rồi 6 tuổi 7 tuổi Nếu đúng ra mới sinh ra là một tuổi là 6 năm sau là 7 tuổi rồi Dân làng Chúng ta đang đến một cái thế giới tương lai nha Mọi người chứ không phải là quá khứ nha Đây là một thế giới tương lai nhưng mà do Do hồi trước cho cái kiểu mà công nghệ của con người á làm cho cái thế giới này nó bị sụp đổ nó bị kiểu mà bị tận thế á sau đó bắt đầu cái con người mới xây dựng lại xây dựng lại cuộc sống thì ờ, sống theo cái kiểu mà du mục như ngày xưa rồi hái dùm anh như dương lạng sợ mình à không có thích không không kiểu dân làng không có thích không có thích nhỏ nhỏ nhỏ này không có được cho không cho con họ tiếp xúc kỳ cục tức thì chứ bóp nát luôn té rồi té luôn rồi Đó thôi Đi vô trong thôi Tối dưới ta Tôi chỉnh độ sáng lên cao chút xíu nằm coi coi livestream tới thui đúng không Để tôi coi coi Tối lắm Lầy nè của FBS hiểu luôn <laughs> ừ. vô đi tiếp ơi gì vậy looks tight but I can get through ghê để ngồi xuống rồi như đường này đâu đường này đi lại chỗ cũ Đứng dậy This must be a ruin of the metal world One of the old places Đây em như ở chợ Ở một cái trạm nghiên cứu bị bỏ hoang à. Đó, tôi mới nói đó Cái thế giới này không phải là thế giới kiểu mà Quá khứ nha, không phải là thế giới một cái thế giới khác Thật ra nó là thế giới con người á Nhưng mà Nó là tương lai Khi mà bị uh, Tận thế Tao cái này là hậu tận thế nè tất cả những cái trạm nghiên cứu là bị bỏ hoang hết những cái đồ gì đó là đụng tới công nghệ là bị bỏ hoang hết hình như là cái này nó bị bệnh dịch á là là những cái con thú trong cái thế giới này là đều là bị đều chết hết chỉ có chuột còn những con nhỏ nhỏ nhỏ là còn sống thôi còn những con thú máy mà to những, những thú có là đều bị tuyệt chủng hết và con người chế tạo ra những con robot những con robot để thay thế những, cái con thú đó và không biết sao là những con thú nó bị điều khiển nữa nó kiểu lúc đầu nó rất là hiền hiểu không nó đúng theo bản chất của con con thú bình thường mà mình không đụng nó nó không đụng mình nhưng mà hình như có một thế lực nào đó điều khiển ấy là làm cho mấy con thú nó bị điên tấn công mình gì đây lẫm đồ một cái tai nghe hả airpods nhưng cái mày nhìn giống cái mày đai trong ờ, assassin không <laughs> hình như con này là chung chung hãng với, với ờ, assassin thì phải ubisoft gắn vô Ồ thấy từng tiếng không ừ. máy chiếu 3D ánh sáng Tham gia khắp nơi Ngon Bây giờ là Mình có thể dùng cái cái cái, cái ánh sáng này để mình biết đường mình đi Tắt nè À Mình mở cái đó là là Mấy cái này Kích hoạt hết luôn Cái cửa đóng rồi dâm không không ai chơi đi đâu à giờ phải đi qua kia qua phòng điều khiển nè đây đúng không Còn phòng điều khiển này mở cái cửa đó mình mới ra ngoài được Ô, mở rồi Ngon Chạy nhanh, chạy nhanh Nút chạy nhanh nè Mọi người coi có bị giật lắc không Tối quá đúng không Thấy hơi tối á Anh em ờ, chỉnh ờ, full setting ờ, Full độ sáng nha Mình vô hang động mà phải tối thôi nó con này đồ họa đẹp quá thường thường đồ họa đẹp này giật lắc lắm tôi cảm giác nó hơi tưng tưng rồi đó à, cái này không xuống được nữa full hết rồi không xuống được nữa ông bố đang chúc uh, chúc mừng đứa con bằng uh, cái máy mà ờ, máy chiếu 3D <laughs> <laughs> kiểu giống như mình bây giờ vậy đó kiểu cái con mà <laughs> aloi này thằng con con oleo aloi này á là nó không có cha không có mẹ nó thấy kiểu mà hình ảnh này nó nó, nó vui thôi chui ra thôi từ từ nó sẽ sáng nên yên tâm đi rút ra ngoài rồi con này nếu mà kiểu mình tự chơi á, thì thấy ok á nhưng mà nó là live stream nó tối quá What happened to them? sao nó dẫn tôi đi vòng vòng vậy rồi ờ, ông ông rót ông đi kiếm mình rồi ông rót đi kiếm mình rồi Come, girl. Take my hand. You don't belong down there. Come. Uh, còn tiếc, còn tiếc chậm. places are forbidden, Aloy. I fell in. They are of the metal world. What is that on your face? Nothing. Did you find it down there? No. Kêu đưa à? Ông kêu là đưa cái cái thẻ đó cho ông. No. Aloy. Such things are dangerous. No. Nói cái đó nguy hiểm lắm. Kiểu tiếc á. kiểu con bé nó tiếc cái cái hình ảnh mà hồi nãy nó coi được á ông cũng không ép đây come Aloy home now starting tomorrow you will learn to hunt xe qua xe lãi lớn tới giờ có nghĩa là lúc mà nó quay cái này nè nó nó nhìn thấy được vậy là người ta đâu có thấy đâu chữ mình nó thấy thôi thấy chữ tự nhiên nó ngồi nó cà chọt cà chọt Take cầm lấy, uh, cây cung Ồ, quát được luôn à hay ha quái nó hay thì chứ có nghĩa là nó quét như vậy xong là mai mốt nó sẽ kiểu tối ưu cho mình á mình bắn là nó là nó sẽ có cái tâm sẵn luôn chứ bình thường mình ở ngoài mình mình nhắm cái gì đó đâu có tâm đúng không anh em phải như mắt như một bên mắt để bắn đúng không còn khi mà đeo cái đó vô là nó sẽ có sẵn cái hồng tâm luôn gì đây túi rồi đi rồi nhặt à, cái gì đây Nhặt cái hoa. Good. Now eat the berries. Quy. They may taste bitter, but they could save theo. your life. Always keep your pouch full of medicinal berries. Ông đi chậm quá, mình đi nhanh quá. trước đi. Where are we? This valley is just a part of All Mother's embrace. Embrace. The Nora tribe watches these lands and keeps out the most dangerous machines, usually. Further downriver, we'll find a herd of machines, and I will teach you how to hunt. Are they dangerous? All machines are dangerous, Aloy. nó nói những cái con rô những cái con mà ờ, thú máy á, rất là nguy hiểm tất cả những con thú đó rất nguy hiểm mà xuống à à khi lại gần mấy con mà sim là mình phải bò phải tránh bị phát hiện kìa rồi rồi thấy thôi một cái con gì nhìn nó giống như con uh, con khổng long nhưng mà nó không phải núp núp rồi bây giờ là đi theo nó đi theo ông này qua đây núp qua đây hả kiểu lại gần áp sát đây mình ngồi trong này là nó không thấy mình giống assassin ha cái giống assassin rồi đó Wait for it. That's the last of them. Let's move on. À, đi bình thường. You did well. They didn't see or hear you. Now stay close. That herd should be just ahead. Con mắt có nghĩa là mình đi bình thường vậy đó, con mắt nó mở là kiểu gì tụi nó cũng thấy mình á. Mấy con thú á còn nếu mà mình ngồi xuống á con mắt nó nhắm lại là nó sẽ không thấy mình còn ai vậy leo tường ai thế leo khá giống assassin nói chung con này nó cũng tương đồng như vậy Ignore him. We are outcasts, and he is of the tribe. Maybe he doesn't like the tribe. Then he is a fool. Come now, let's find that herd. Follow. Rồi, đi they play? Lấy cây. Lấy cây lấy gỗ. Làm cung với cha assassin. <laughs> kiểu bây giờ mấy con game uh, thế giới mở nó làm tựa tựa tựa nhau mình chơi một con hai con là mình sẽ biết những con kia nó cũng tựa tựa vậy gì vậy bắt nữa hả à có những con nó sợ con người mình chỉ cần la lên là tụi nó bỏ chạy đồ quá trời Now, I want you to find some rocks that fit the cup of your hand. Why? Do as I say, Aloy, and gather the rocks. I will show you how to use them. Those will do. Follow. Chạy, chạy, chạy, chạy, chạy. Cái rong cũng nhanh quá chứ. Trời bỏ mình cả khúc rồi There's the herd. All right, it's time to throw some rocks. But rocks can't hurt machines, right? No, but they can distract them, draw them into traps. Like that watcher over there. It must be dealt with, or it will warn the herd and send them running before we get in range. Warn them? How? The machines speak to each other, Aloy. Unless they are first silenced. Now you stay here on the ridge. On my signal, throw rocks and kêu mình là ở yên ở đây. Wait for my signal. Vụ đó là hướng đã đặt hướng đó Đâu nó ta à vụ nó lại gần vụ nó lại gần cái cái cái bãi cỏ để ông giết rồi There. Come girl, it's safe now. Xuống dưới. Cô té chết không đây? Wow, cái đồ quá trời. Harvest a kill so I can teach you how to make arrows giữ E đi để nhặt đồ metan eh? lấy những cái này để nâng cấp thì phải nó chỉ mình hai ba chỗ luôn đó à đi à, nhặt mấy cái cây này Chắc là chế cung Mở táp lên Chế cung Grab Có cung rồi Let's put those arrows to use. Follow. Đi tiếp thôi Giờ phải kiếm ngựa cởi chứ ta bắt đi bộ không tăng ngựa hả Here, stay low in the grass and be quiet. It's time to make your first kill, Aloy. Strider. Đây. Con ngựa. Con ngựa máy. If she's careless, you must study your brain. Em thấy không? Trong đây là tất cả những con vật to to đều thành đều thành máy móc hết rồi. body à, cái chỗ điểm yếu của nó là sau lưng ok How did you guess that? The device. It showed me. Again! Lên đường. <laughs> Đơn giản. Rút đầu. You did well today, but you have much to learn. Tomorrow, we train again. Okay. Who's that? That yeah. boy. The one running the brave trails. Follow Aloy, quick. Chạy chạy chạy chạy. Chạy theo đó coi có chuyện gì. Có tiếng la của cái thằng hồi nãy. Thằng hồi nãy mà leo trèo á. chạy nhanh là rất là dễ bị phát hiện cái con mắt nó mở to mà nó có mấy cái đường gân nữa kìa ông già này ông chạy nhanh quá ông bỏ mình luôn rồi. leo cho cao vừa lắm bay nhảy cho dữ mấy con thú kia phát hiện rồi chắc nó, nó tới nó dậm quá lo độ nguy hiểm của mang thú này rồi nó phát hiện là nó sẽ hiện cái màu vàng lên đồng dữ vậy tôi ôm lấy mấy cây cung của tôi rồi ông sợ ông sợ mấy con này dục cây cung xuống đây từ từ nhỏ này kiểu mà nó cũng liều mạng ha quét nữa kìa mình không có vũ khí đâu mà chơi giờ phải đi đi từ từ né tụi nó thôi slowly and quietly. kiếm đường qua đây qua đây qua đây không thấy tôi qua tiếp rồi còn thấy ở nó thấy tôi nó thấy tôi kia nữa kìa hình như là mình có thể ném đá được mà đúng không còn có cái con này mình phải dụ nó đi thôi dụ mấy nó qua kia hết qua thôi qua thôi Ôi cũng đơn giản Mày vừa lắm Leo chèo cho lắm vô té Hai hào Red qua bếp bếp Dịp từ từ để tôi coi coi có đâu tôi vẫn like cái fan fan fan bay này mà có nghĩa là nó nó thông báo hai ba cái thôi hiểu không anh em hiểu không là, là tôi thông báo nó nó thông báo thôi nhưng mà tôi vẫn like cái cái fan bay cũ mà có nghĩa là anh anh em vô trang nào thì vẫn thấy tôi like hiểu không nói chung là nó nó nhảy nó like hai trang á kỳ cục quá cục men nóng hiện lên còn phải tắt ga vô lại thì tôi mới đi nhanh qua thi thằng kia mấy cái con này nhỏ xíu giờ mình còn sợ nó mai mốt còn bự hơn nữa cái con game này mà trời tối là tối thui không thấy gì hết trơn thì hồi tôi đẩy kiểu là đẩy đọc comment cho anh em tôi bật full full độ sáng luôn mà vẫn thấy nó tối nó quét kìa à. qua thôi xong rồi trời đơn giản ông đưa cái cung cho tôi nữa chứ ông này ông giận lắm kiểu mà không nghe lời ông vậy đó không phải để chơi mà giận nhưng mà cũng kiểu Thôi ờ, này, ông cũng hiền từ Quá chửi Cô ấy đã cứu tôi Em ấy đã cứu tôi They are outcasts both. And she is motherless. Come now. Back to mother's heart. No. That boy should not have spoken to us. It's against tribal law. Thôi, ông này lại, lại có cái cái cái cái áo da heo ta. Áo chàng da heo kìa. Dạ hình như là mấy con thú có túi mà lớn lớn được chết hết rồi mà. Đều tuyệt chủng hết. bật mình Ủa, ai đây Lấy... Ui dạ Rồi chảy máu À trời đá chạy bá lửa Lóc cá không Tới một chuyện mày Chọi lại Ok giờ được lựa chọn nè một là chọi lại nó hai một là chọi vô đầu rồi thông minh chọi vô tay nó chạy vô đầu là trả thù còn chạy vô tay lại cứu mà You're bleeding. Let me have a look. Chọc đá cái sưng cái đầu luôn. Why? Why am I an outcast? Aloy, this is not the time. Who was my mother? Aloy, I've told you before. That's not for us to know. You were just a newborn when the matriarchs brought you to me. So the matriarchs, they know? Nó không có nhảy bình luận ta. <sighs> It's not so simple. Game sinh tồn chiến đấu với người máy ừ. Ok, ok Hào. We are outcasts. Mỗi lần muốn đọc bình luận là phải thoát ra vô lại một cái. There is a way perhaps. So tell me. Anh em thấy game này tối không? Tôi thấy nó tối thui. Ông thích chỗ đó rồi. How do I do it? Tell me. The proving. Hình như hồi trước tôi coi Dũng CT like con này nó cũng tới thui nên tôi không thích coi là đúng rồi. But to the one who wins, the matriarchs grant a boon. A boon? Yes, whatever the winner wants. Then I'll do it. <laughs> whatever it takes. I'll win the proving. <sighs> I see. We'd best get started then. Your training will be hard. And it'll take years. Start training? Yes. Follow. Rồi dạy võ cho. Ừ. Tập bắn cung. Kém gì vậy? Hãy đưa tôi tôi bắn một cái là thôi hai cái là xong đúng không Hợp giữa thân bằng leo cây ô có thỏ mà nói chung con người vẫn kiểu vẫn sống được vẫn có thịt để ăn chỉ có những con to to thôi ô cái gì ghê vậy nó bay tới nó đạp nói chung những con này vẫn bình thường một hai con vẫn bình thường rồi cả bầy hay ha nó đâu rồi cái cái cái đeo tay của mình á nó giống như cái điện thoại mà thời nay vậy đó tối cái nó mở lên dọc <laughs> mà không biết cái cục đó sạc sao ha bắn giỏi rồi đó nhưng mà chăm chỉ luyện tập hàng ngày ghê không từ từ để tự leo lên phải vậy chứ ơ nhảy đâu vậy để lớn rồi thấy lớn lên đẹp không nhi khác chứ cũng được <laughs> <laughs> đồ họa bao đẹp con này là tôi hạ đồ họa xuống thấp rồi đó ù kinh vậy ta vỏ không mấy con này là phải bắn vô bình xăng của nó không cần ông bắn giùm nữa này già rồi lớp nhăn nhiều mới có 40 à, phút thôi mà là mình đã từ lúc còn nhỏ xíu đến lúc mười mấy tuổi Rost Rost ngôi nhà Để tôi coi anh em có comment gì không Sao cái con này nó khó chịu với ta Đẹp xuất sắc ừ. Mới mấy tuổi rồi đó Rồi vô game Level 3 rồi giờ muốn nâng cấp nâng cấp sao à bấm uh, enter để nâng cấp chiêu này sao đây lại gần đâm lén đang nhảy rồi bắn luôn giảm lực uh, kiểu mà giảm lực nhảy xuống làm chậm à làm chiêu nào cũng ngon hết ta này là hình như là cung đúng không Ủa cái này cũng là cung mà tôi này là dùng dùng kiếm nè phá giáp à, hút sáo cho tôi nó lại tôi thấy là Đây nâng cái này được nè Nâng cái đầu tiên Cái Nhảy từ trên cao nhảy xuống giết Giống assassin á Này cần phải hai điểm mới nâng được nha Thôi trong khi đó mình sẽ nâng những cái khác ra mình hai cái này trước đi cho nó đều đi, đi tìm ông ra ông ờ, ông rót chỗ này để lưu game ok ok chỗ đốm lửa giờ lưu game năm con có bị giật lắc gì không nãy giờ quên hỏi gần muốn ờ, hết ca luôn mới hỏi Ông <laughs> ngoài đó làm gì ta? Chắc mình chỉ mình đu dây Rồi, đây giống assassin rồi. Assassin phiên bản uh, hậu tận thế. You're here lời trả lời sau đây mọi thứ ổn không không ổn rồi We must speak. I've been thinking about your training, Aloy. You've learned to hunt, learned to survive. But I fear there's a lesson. muốn đọc comment là phải thoát ra vô lại. Không gì hết bình thường. Ok lắm nha, không bị gì hết trơn, ok. There has been some nó anh muốn đọc comment là anh mới thoát ra anh vô lại một mình anh coi nghiên cứu cách nào như vậy hoài sao được Descend into the embrace and hunt until you have gathered the parts for fire arrows. Fire arrows? What kind of trouble are we talking about? Once you have the parts, you will meet me there, at the gate beyond the village of Mother's Heart. Uh, the North Gate? At the edge of the embrace? Yes. Now be on your way. Anything else you want me to do while I'm down in the Embrace? Uh, Odd Grotto might be out of food by now. You could Rồi nó có cái hiệu ứng uh, kiểu cánh bướm á. Wouldn't mind if she'd say thanks just once. <sighs> Grotta follows Mua thêm một màn hình xem hả? Tôi có mà. tôi để sẵn mà ngoài hình hồi trước tôi livestream là hai màn hình một cái để đọc comment một cái để à, một cái để chơi game có nhưng mà tôi sợ gắn vô bây giờ nó sẽ làm ảnh hưởng cái thằng càng đồ họa nó phải gồng thêm một thằng gồng thêm một cái màn hình á chưa kể màn hình nó cũ rồi nó cũng vàng khè nó suốt nào lắm rồi. Nên uh, cứ làm thôi. Chừng nào mình hàng YouTube á, nó trả tiền cho tôi được hai uh, được trăm đô á, hai triệu là được hai triệu á, hai triệu mấy á. Thì lúc đó mình uh, nâng cấp mình mua thêm một cái màn hình nữa. Cố gắng cố gắng kiếm màn hình OLED mua. Bây giờ là tôi phải kiểu tự chủ tự chủ tài chính thôi tự, à, tự chủ tài chính thôi kiểu mà mình làm ra tiền nào á trong cái bộ phận nào mình dùng tiền đó để mình xây nguồn vốn thôi chứ tôi tôi làm những, những cái việc khác mà tôi dùng tiền đó để tôi nuôi cái con này không à nuôi công việc này không à tôi thấy coi nó hơi lắc á anh em thấy nó có lắc không nhóm lửa để sale Two days until I get answers. Two days, and I'll know who she was. And why I was cast out at birth. As if there could be an excuse for that. Alright, time to gather the parts for some fire arrows. I should find a herd. Mother's heart. Con này nó khá nặng. Anh em co giật lát rồi cũng đúng rồi. So many people crammed into one place. 300 mét nữa bên kia là 600 mét tôi sẽ đi cái chỗ 300 mét trước con này nó kiểu gì kiểu cũng có cho mở map thôi xa quá mà ấu kêu ngựa rồi ta nó chạy bộ không Rồi có thú rồi nha Còn con nào nữa Trời Mình không phải nít đâu mà núp núp Ơi Trâu lắm phải đúng chúng cái điểm yếu của nó lút đồ Hello. Map này à. Đây, khu này. Đường tới rồi Gáp Mình có thể nâng cấp cung ở đây nè Mũi tên Amor Ok giờ nó chỉ cho mình có hai chục uh, cái cái tên thôi game assassin rồi <laughs> assassin phiên bản 2 chống quá ừ. tác thủ thời, thời hậu tượng thế mà y chang con cái là vô đây là mình đi săn bắt thôi mình làm thợ săn lù rồi tối thui luôn à không đâu rồi cái gì đây ờ, ngồi xuống ngồi xuống ngồi xuống mình sẽ, sẽ ờ, kiểu làm giống như assassin điểm yếu nằm ô Nó thấy tôi rồi, giọt họ thấy tôi rồi đông lắm chạy luôn chạy luôn chạy luôn chạy luôn vô đây vô đây như mình có dao mà đúng không đó là có dao có dao You'll do. này không có chỗ nấp đấy chứ Thôi Đem đây Ôi Không nhảy qua được à À quên Con này là mình muốn nhảy qua cái gì đó là mình phải bấm nút nhảy quên Đó Quên quên quên đối với Asasia mà chỉ cần một đè nút ship thôi là mình mình leo thôi cuộc đứng này mình chĩa súng xuống mình bắn thôi <laughs> ngon hơn nhiều còn có cái chiêu nhảy xuống ờ, ủa kìa vậy có mình có cái chiêu mà nhảy xuống mà không mất máu mà ta graphic skill nè à nhưng mà phải bấm nhảy thêm cái nữa mới được nó lại gần nó lại gần tiểu. Chạy luôn map rộng giống Assassin's Creed rộng hơn á có khi rộng hơn luôn á đây nè đến, tôi có map rồi. rộng lắm không chắc không rộng bằng hơn hơn assassin đâu nhưng mà rộng cũng rộng dữ lắm á mình đang ở đây vô làng rồi từ từ từ kêu mình giết ờ, ba con ba con thú đúng không chưa giết xong rồi ô trượt nữa trượt giống à, abet quá à, bữa tôi có tải uh, con uh, ờ, game bắn súng sinh tồn á nó thấy tôi nó thấy tôi nó thấy tôi rồi dụ nó qua kia Graphite Armor Từ từ đâu Đâu phải là giết đâu Nó kêu tôi nâng Grab đồ mà Armor Fire Armor muốn có là mình phải có cái này nè và laser à bờ laser phải lấy ở đâu ta phải giết mấy con thú mới có bờ laser đúng không nó kêu tôi nâng nâng cấp ờ, ba uh, mũi tên ừ. nó thấy tôi rồi nó thấy tôi rồi dạ mẹ nó Tiểu Ây da Tiểu Đau ờ, quá đau Bóng lúc nào để hồi máu ta Bóng lúc nào để hồi máu mày mày ờ. tưởng hù tôi còn nữa đông lắm hết ammo rồi hết ammo hết ammo rồi vậy cho no ammo à, ok nó mình chỉnh nhầm thành cái bà báo lúc nào ta Ồ, nó thấy tôi nó quýnh tôi hai cái nó chạy dơ dữ vậy nó cứ thắt giờ muốn đọc comment là phải thoát ra vô lại coi anh assassin rộng hơn rồi ờ, đúng rồi ok xong nhiệm vụ nâng cấp uh, tên lửa họ đi luôn xong rồi mà máu lúc nào ta chớp mà chớp mà chớp mình không bấm nào để hồi máu à ông quy rồi ông quy để hồi máu mình nhặt mấy cái đồ trên đường á là mình sẽ được một cái thanh máu dự trữ ở dưới kêu hết máu mình sẽ bơm cái máu dự trữ ờ, lên cái máu thôi cái máu thật của mình rồi Nhặt cái này để có máu nè Time to see Karst and get a tripcaster. Có gì đây? No one else around. Looks safe to meet. My guess is he'll be waiting for me. There he is. Looks nervous. Hết hồn được thu máy không? có làm cái này nhà mình mà đúng không? không phải nhà của cái ông nào đó tôi tựa như cái ông rốt well, well, an outcast on my doorstep. All mother protect me. Surprised you saw me the way you keep looking every other direction to make sure no one's watching. Careful there, or you'll sprain your neck. It's always a pain in the neck when you show up, girl, one way or another. Last time I visited, you had a tripcaster available for trade. Still got it? I do. But you'd need to bring me a scrapper lens. What can I say? Special weapons don't come cheap. Oh, I can pay. Took down a scrapper not long ago. Stripped out the lens in perfect condition. I'll be the judge of that. Show me. Mua đồ. Thường thường là mấy ông này không có đồ gì đâu để mua. bầu này oh. cái này ngon nè em bít luôn cây giống như cái ná rồi đó got yourself a tripcaster, practice how to use it someplace else, all right? My life's exciting enough without a bunch of shock wire booby traps to trip over. Really? Could have fooled me. Goodbye. Will you be around later? I'll be. Be sure to... I guess that can... All right. I've got what I need. Time to meet Rost at the North Gate. Oh, cũng điện ha. Từ từ. tiêu Giáo này Pháp là đấu qua đấu lại được nè Cái này tôi biết rồi Quay lại hả? có dịch chỉ được không? Xa lắm Xa lắm Nó ghét cái con này nó không có cho cởi ngựa nha Giờ muốn bắt thú để cởi được không? Cho nhanh Điềm tắt luôn Ouch. Yep, it's the motherless outcast again. Go ahead and stare. Have you hunted scrappers? Hard to sneak up behind them. It's like they know you're there. I'm getting old. Có chỗ để câu cá đó nè Treo này nhiều ha nó xa xa chứ mình chạy cũng lẹ There he is. Right where he said he'd be. Always is. This lesson he wants to teach me. could be so... have the fire I do. Không hỏi là mình đã nâng cái, làm ờ, cái mũi tên lửa chưa? You will know soon enough. Until then, we wait for dark. Wait for dark? Still a while to go before dark. I guess I'll get some rest. Good idea. There'll be no time for sleep tonight. Đi sao quá, đi sao nổi. <laughs> Ừ con này nó nó không cho cởi ngựa chạy bộ không à bữa tôi coi người ta chơi chủ yếu là kêu tôi lưu thích hấp phải vô làng rồi vô bộ tộc này con sáu không mở cửa kiểu ông này ông cũng bị chối từ bởi, bởi cái làng này hay gì á còn mình thì kiểu mà kiểu mồ côi như người trong làng này mà ai mồ côi này nó xa lánh nhỏ này không biết cha mẹ là ai opening a gate for an outcast Some who are shunned reaped honor before disgrace. So much for tribal law. I spoke to no one, and now we must both keep silent, for we are outside of the embrace. These are the true wilds, Aloy. With threats unlike any you have ever faced. That carcass. Did I? What sort of beast was that? Oh, what were you? Calls it a sawtooth. Wow. Something new. Con gì bự vậy? Đóng đồ. Một mình con này là bằng giết 10 mấy 10 con kia luôn. Đồ quá trời. Follow the path. It's not far. Our cabin. What happened to it? A machine, that's what. What sort of machine does that? Full này, máu mình full. Không nhặt được nữa. Oh. I see. Quá trời này. I'll watch your carcass. I'll harvest the parts. Watch your surroundings. Rồi, lại là nó rồi. ơi không ai da trời ơi đúng cái mức một thanh máu chết đi xử lý thiệt gườm ra kills we passed are theirs. Tomorrow, they will hunt again. They want me to. This machine will be my kill. Or your death, if you're not careful. Máu này. Nhà bị đốt rồi. I didn't bring you here to answer questions, Aloy. I brought you here to deal with that. Con gì vậy? Ù. Con hồi nãy đó make, Aloy. Yours alone. No matter what happens, I will not intervene. You understand? You are on your own. I should stay out of sight. Đó tự động dịch kìa. Okay, let's see. Where can I place my traps? Chắc chuyển qua rồi. mới rồi vô quýnh chùm đầu tiên ổng xì nhê ổng nó lên đây hả phải liền Nó thấy tôi rồi Ui To vậy To vậy Bị miếu nào đâu Bị miếu dưới bụng Ây da thôi thôi thôi, thôi chạy chạy chạy rút lui rút lui chạy chạy chạy chạy à nó cứ hút tới hút tới luôn à quá đủ rồi nha Bỏ lên trên thôi Đấy, mẹ mẹ mày rồi xong gãy cổ tự ờ, nhiên mà <laughs> ừ tự nhiên một cô bị xa lánh con ghe này nó dậy đó khổ thân lại giờ phải ngồi xuống từ từ quét nó nó có điểm yếu hết á nó đang tới bắn vô đúng điểm yếu của nó điểm yếu nó ngay bụng phải không tôi chuyển qua cung lửa nè đúng mình không có chơi kiểu mà solo được rồi phải từ từ ám sát thôi núp bắt đầu ta của nó kinh quá đâu vậy, ủa nó đâu vậy, con quỷ đâu vậy, hết nghe tiếng nó đi rồi đâu ta em mới thấy nó đây mà nó đâu rồi kìa kìa kìa kìa kìa rồi, rồi, ok giờ là phải bắn như cái điểm yếu của nó trước sau đó mình vô mình solo thì may ra mới thắng được nó nó cứ đi hoài khó chịu quá giết xong con đó rồi ờ, tôi ốp cái này nha phải nó phải đi đi ngang ngang tôi mới thấy được cái điểm chỗ cái chỗ yếu của nó ở đây đi ở đây góc này là bắn là đẹp rồi nè rồi xíu nó quay lại tới giờ không hấp tấp được ra tới nó ra tới đó xa quá chạy ui da con mẹ nó nó còn xíu máu à một xíu máu nó còn có xíu máu thôi tông <laughs> tôi phải chơi dương đông kích tay từ từ từ từ nó hơi giật chậm lại đó chậm lại đó tôi cảm thấy nó hơi giật lụm đồ Why did I bring you here? Not to answer questions. Aloy. Survival requires perfection. It was a test to hone my skills against a dangerous new machine. No. Follow. Ồ, màu đẹp ghê. These are Nora hunting lands. They must be protected. If you hadn't destroyed the Sawtooth, how many Braves might it have killed or injured tomorrow? Đã qua cái đoạn cắt xin này thì mình ờ, ốp nha 9 giờ, chắc 10 giờ làm thêm ca nữa Bây giờ làm thêm ca nữa But I never said the tribe wouldn't need you The strength to stand alone, Aloy, is the strength to make a stand To serve a purpose greater than yourself That is the lesson you must learn. And remember it. After the proving, and after I'm gone. We're finished here. Follow. Xong rồi. Dawn has passed. This will be your last day in the Embrace as an outcast. Use the time to set your mind on the challenges before you. When it is time for you to go to Mother's Heart... I'll see you at Mother's Heart then. You will. Rồi nghỉ thôi anh em ơi. Nghỉ một tiếng ha. Sau đó qua là Chim thứ ba. Ok. Bye bye.